Thị trường tài chính tiền tệ Forex tuần từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023. Như quý biết, tuần qua thì là một tuần biến động khá là trao đảo trên thị trường tài chính của chúng ta, trong đó có cả cậu vàng. Ở 3 phiên đầu tuần thì xu thế chung là các tài sản phi USD ờ, có xu thế tăng giá. Tuy nhiên hai phiên cuối tuần thì mọi việc đảo ngược hoàn toàn 180 độ. Ở ờ, tài USD tăng mạnh, các tài sản phi USD bị bán chốt lời mạnh mẽ trong đó cậu vàng của chúng ta có giảm giá gần 100 điểm so với cái đỉnh cao nhất phiên ngày thứ năm. Có thể nói cái đợt giảm giá mạnh của hai phiên cuối tuần tuần qua thì đã được dự báo từ trước. Nếu quý vị theo dõi cái phân bản phân tích nhận định video tuần trước của tôi khi tôi ra thì tôi đều khuyến nghị quý vị là bán các tài sản phi USD, canh mua USD, trong đó cả cậu vàng. Và thực tế thì chứng minh chúng ta chốt lời rất là rực rỡ trong tuần. Có thể nói ờ, với những bạn mà theo hoàn toàn sát chiến lược của tôi tuần qua thì chúng ta phải mang ô tô đi chở tiền đúng không ạ? Điều này thì nó không có gì là ngạc nhiên cả bởi vì các tín hiệu kỹ thuật nó đã chỉ rất rõ cái vùng đỉnh và cái phân kỳ đảo chiều. Ờ, tuy nhiên có một số nhà đầu tư ít kinh nghiệm thì vẫn bị rơi cái bẫy tăng giá của nhà cái. Cái điều này thì có thể hiểu được. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật, cái ờ, xu hướng tuần tới và chỉ cho các bạn những cái tín hiệu thị trường tạo đỉnh tuần qua để lần sau các bạn rút kinh nghiệm thì tôi sẽ đi điểm qua về phân tích cơ bản. Như quý biết ạ, thì tuần qua thông tin rất là đáng chờ đợi của trong tháng. Trong tháng thì chúng ta có 3 thông tin đáng chờ đợi. Thứ nhất là cuộc họp FOMC về tăng lãi suất. Thứ hai là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Thứ ba là thông tin lạm phát thì hai trong ba thông tin quan trọng nhất trong tháng tập trung ở tuần này. Do vậy chúng ta cũng có thể hiểu được đấy sẽ là một tuần biến động nó mạnh và chúng ta không bất ngờ khi cậu vàng của chúng ta biến động 100 giá trong một tuần. Rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin. À, thị trường đi biến động à, sideways thôi, không có xu hướng. Ngày thứ ba à, các thông tin thì bắt đầu ra nhưng nó cũng không mạnh và không có thông tin nào quan trọng của Mỹ được công bố. Đến ngày thứ tư thì bắt đầu thông tin của chúng ta ngay buổi sáng thì ờ, chúng ta có thông tin về cái tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand. Sau đó đặc biệt là trong ngày buổi tối thì khởi đầu của chúng ta vào 8 ờ, giờ 15 sáng giờ Mỹ hay là 8 giờ 15 tối giờ Việt Nam thì thông tin ADP 5 farm tạo ra một cái cú lừa ngoạn mục tức là theo khảo sát của tạp chí ADP thì số việc làm được tạo mới rất là thấp 106.000 việc làm và nó gợi cho nhà đầu tư mường tượng là các công ty Mỹ đang ờ, lo ngại suy thoái và hạn chế tuyển dụng. Do vậy, USD bị bán rất là mạnh. Các tài sản phi USD tăng giá, ngược giá trở lên. Chỉ số PMI tiếp tục củng cố xu hướng cái nhận định đó của giới đầu tư khi chỉ số PMI tiếp tục là tháng thứ tư liên tiếp đứng dưới 50. Đây, 47,4. Tuy nó không ờ, sụt giảm nhiều. À tháng thứ tháng thứ ba liên tiếp ạ. Đứng dưới 50 tuy không sụt giảm nhiều và nó cho thấy là nó xấu hơn kỳ vọng giới đầu tư là ở đạt chỉ số 48. Ờ, nhưng ngược lại thì cái số việc làm mà các công ty Mỹ có nhu cầu tuyển dụng thì lại tăng lên. Ta, giới đầu tư thì dự kiến là chỉ có hơn 10 triệu việc làm ờ, nhưng mà thực tế thì nó có hơn 11 triệu. Điều này cho thấy là cái nhu cầu tuyển dụng các công ty vẫn đang rất là lớn và nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất là nóng. À, tại cuộc họp FOMC thì đúng như kỳ vọng giới đầu tư, ờ, Fed chỉ tăng lãi suất 0,25 cá nhân tôi thì thấy là cái đợt Fed tăng lãi suất 0,25 này nó giảm tốc hơi nhanh như vậy thì có thể nói là nếu kết hợp cả cuộc họp tháng 3 thì như vậy lãi suất của Fed sẽ đứng ở cận dưới à, cận dưới của năm nhé, không phải cận trên như biên bản tháng 12. Chúng ta chờ xem với cái thông tin về kinh tế nóng như tuần này thì liệu uh, sẽ có bất ngờ tại cuộc họp tháng 5 không? Ở cuộc họp tháng 3 không? Thông tin rất là đáng chú ý à, là theo sau chính là Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu thì vẫn tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm. À, Ngân hàng Trung ương Anh đưa lãi suất lên 4%, Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa lãi suất lên là 3%, còn Ngân hàng Mỹ chỉ tăng lãi suất 0,25, đưa lãi suất từ 4,5 đến 4,75. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra tại ngày thứ 6. À, ngày thứ năm thì khi tin ra các ngân hàng tăng xong thì tin ra là bán các bạn biết đấy thì lúc đó dù ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất thấp hơn kỳ vọng à, thấp như kỳ vọng là 0,25 ngân hàng trung ương Anh và ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất hay là 50 điểm phần trăm đấy thì các tài sản phi USD bắt đầu bị bán chốt lời khá là mạnh và đặc biệt bị bồi thêm một cú đạp chí mạng vào ngày thứ sáu khi bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ra thì chúng ta biết điều bất ngờ nhất chính là cái bảng lương phi nông nghiệp Bảng lương phi công nghiệp tạo ra hơn 500.000 việc làm. Một mức tạo việc làm cực kỳ cao mà rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp. Trong khi đó, còn bất ngờ hơn nữa chính là ở cái tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lần đầu tiên trong vòng hơn 50 năm xuống với 3,4%. Chúng ta biết đỉnh cao nhất thời kỳ Tổng thống Donald Trump làm tỷ lệ thất nghiệp được có những tháng xuống đến 3.5 là đỉnh cao. Đấy, sau đó kỷ lục đó tiếp tục bị phá vỡ xuống 3.4. Chúng ta biết lần gần nhất tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ xuống 3.4 là từ năm 1969 cơ. Cách đây đã hơn 50 năm rồi. Điều này cho thấy là cái thị trường lao động của Mỹ hiện nay đang quá nóng. Nền kinh tế Mỹ vẫn đang mạnh, vững vàng và nó hoàn toàn có thể gợi nên cái lo ngại là Fed sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chưa có dấu hiệu gì cho thấy là nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua những cái cuộc suy thoái hay khủng hoảng mạnh. Tất nhiên là thời điểm này chưa nhìn thấy tín hiệu và hoàn toàn giới đầu tư lo ngại là Fed có thể tiếp tục mạnh tay, mạnh tay như những gì Fed nói. Đó là lý do giới đầu tư đổ ra bán tháo rất là mạnh các tài sản phi USD và quay trở lại mua USD. Thì trước đó từ tuần trước tôi đã nói rồi, với các tín hiệu kỹ thuật thì đã chỉ ra là USD đang bị bán quá đa cái tài sản phi USD thì đang phục hồi rơi vào vùng quá mua và một đợt điều chỉnh để đưa trở về điểm cân bằng trước khi quyết định xu hướng mới cần phải xảy ra. Đấy, nhưng chính cái cú lừa tăng ngày thứ ba và ngày thứ tư thì nó đã tạo ra những cú lừa giả và rất nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm thì đã bị mắc vào cái bẫy tăng giá của thị trường. Bên cạnh đó thì bồi thêm là cái PMI à, IFN của khối dịch vụ của Mỹ thì lại tăng trưởng trở lại rất là khủng khiếp. Chúng ta bán nhớ là tháng trước khi chỉ số PMI này được lần đầu tiên xuống dưới 50 Đấy, thì, thì USD bị bán rất mạnh nhưng đợt này thì ngược lại PMI khối dịch vụ nhanh chóng bứt phá trở lại và đạt trị số là 55,2 vượt rất xa kỳ vọng 50,5 với những thông tin kinh tế tốt như thế này thì rõ ràng nó hỗ trợ rất mạnh cho đồng USD tăng giá cái thứ hai là nó hoàn toàn có thể giúp Fed dễ dàng trong việc tiếp tục là tăng mạnh lãi suất và siết chặt tiền tệ. Như vậy, chỉ còn thông tin duy nhất chúng ta chờ đợi là thông tin lạm phát. Liệu lạm phát có thể tiếp tục giảm sâu hay không? Thì chúng ta cần chờ. Nhưng với những thông tin kinh tế như này thì chúng ta có thể tưởng tượng ra là bối cảnh là có lẽ cái chu kỳ điều chỉnh giảm của USD là tạm thời kết thúc USD sẽ bước vào giai đoạn phục hồi. Các tài sản phi USD sẽ tiếp tục bị bán trong tuần tới. Do vậy, nếu xét trên yếu tố cơ bản thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục chiến lược của tuần trước nữa là canh mua các tài sản USD, canh bán các tài sản phi USD và vàng. Đó là chiến lược chính chủ đạo trong tuần. Còn canh mua, canh bán như nào, tại điểm nào thì chúng ta phải chờ phân tích kỹ thuật mới chỉ ra được đúng không ạ? Đó là thông tin tuần trước. Còn thông tin tuần tới. Tuần tới thì tại ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào kinh tế quan trọng được công bố. Có lẽ thị trường sẽ tiếp tục phản ứng theo cái thông tin ngày thứ sáu để hấp thụ thông tin. Vào ngày thứ ba, thứ ba buổi sáng vào lúc 10 giờ 30 thì chúng ta có thông tin về cuộc họp tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Australia. Ngân hàng trung ương Australia sẽ chỉ tăng lãi suất dự kiến ở mức 0,25% đưa lãi suất lên 3,35. Cái điều này thì nó cũng phù hợp bởi vì Ngân hàng Trung ương Canada có đã cắt giảm tăng lãi suất từ 3 lần trước rồi, mỗi lần chỉ tăng 0.25. Vào buổi tối thì Mỹ không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố cả. Tuy nhiên, à, vào ngày thì, à, thứ tư dạng đêm ngày thứ ba dạng sáng ngày thứ tư chúng ta sẽ được mở màn với chính là phát biểu của ngài chủ tịch Fed à, Powell thì có lẽ thông tin chờ đợi nhất trong tuần này chính là phát biểu của ngài Powell. À, ngài Powell sẽ phát biểu sau cái cuộc họp báo à, phiên FOMC ngày mùng 2 sẽ tiếp tục phát biểu tại diễn đàn kinh tế để cho chúng ta giới đầu tư sẽ tìm kiếm những manh mối về cái lộ trình lãi suất cũng như thắt chặt tiền tệ. Giới đầu tư thì giờ rất là kỳ vọng là Fed có thể là cắt giảm lãi suất cuối năm. Tuy nhiên theo tôi, nếu biên bản tháng 3 không có gì thay đổi thì năm nay Fed sẽ giữ lãi suất trên cao và không cắt giảm. Còn đâu việc Fed có thể tăng lãi suất vượt kỳ vọng hay xong hoặc là thái độ uh, diều hâu của các quan chức chủ tịch Fed có thể tiếp tục duy trì hay không thì chúng ta chờ bài phát biểu uh, tiếp theo của các quan chức Fed. Tuần này có thể gọi là sâu diễn của các uh, chủ tịch Fed. Cũng trong ngày thứ tư này thì chúng ta có ngày 3 à, phát biểu vào lúc 2 giờ sau à, Chủ tịch ngày Powell 2 tiếng à, vào buổi tối 9 à, giờ 15 tối giờ PM thì chúng ta lại có ngài William chúng ta có thể nói là cái trọng lượng ngài William có lẽ chỉ đứng sau chủ tịch Fed ngài Powell thôi William chủ tịch Fed New York mà chúng ta biết Fed New York là à, đơn vị mà sở hữu cổ phần của Fed là lớn nhất thì có tiếng nói quyết định nhất. Đấy, chỉ sau chủ tịch Fed, nó cũng rất là đáng chú ý. Tức là trong ngày thứ tư chúng ta sẽ có phát biểu của ba chủ tịch Fed, trong đó có hai thành viên cốt cái quan trọng nhất. Vào ngày thứ năm, bên cạnh đó thì sau ngày Powell uh, à, 45 phút thì uh, chủ tịch chủ tịch Fed FOMC bà cũng lại phát biểu lần thứ hai. À, vào ngày thứ năm thì chúng ta cũng có à, ngài chủ tịch Fed phát biểu đó là Walker. Vào ngày thứ sáu ngày thứ sáu thì chúng ta có thông tin GDP của Anh dự kiến là giảm nhẹ nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đâu. Đấy. À, có lẽ là niềm tin tiêu dùng của Mỹ dự kiến không thay đổi nhiều từ 64,9 đến 65 thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng chúng ta cũng sẽ tiếp tục có phát biểu của ngài à, Walker. Có thể nói bên cạnh đó chúng ta có ngài Hacker phát biểu nữa. Có thể nói tuần này chúng ta có 5 chủ tịch Fed phát biểu. À, tâm điểm tuần tới chính là sâu diễn của các chủ tịch Fed. Chúng ta sẽ chờ đợi à, thái độ diều hâu của các chủ tịch Fed sẽ tiếp tục được duy trì hay thái độ bồ câu sẽ đan xen vào trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của giới đầu tư và gây ra những biến động xáo trộn trên thị trường. Với những thông tin cơ bản như tuần tới thì cá nhân tôi đánh giá là những cái phát biểu của các chủ tịch Fed nó sẽ gây ra những cái dao động lên xuống của thị trường. Tuy nhiên, với cái thông tin quá tốt của tuần trước và hoàn toàn nó đã gây ra đảo chiều xu hướng của các tài sản USD cũng như phi USD do vậy cái xu hướng chính thì tuần tới chúng ta không có gì thay đổi vẫn là canh mua USD và bán các tài sản phi USD đó là xét trên yếu tố thông tin còn xét theo phân tích kỹ thuật thứ nhất là chỉ số đô la index thì chúng ta biết rồi đô la index trước đó tạo cái phân kỳ ờ, dương chúng ta biết đô la liên tục lập đỉnh nhưng mà các chỉ báo kỹ thuật thì liên tục tạo những đáy cao hơn tạo ra phân kỳ dương và nó bồi được hai cây rất là mạnh mẽ vào cuối tuần nó đã phá vỡ cái xu hướng là sideways down ngắn hạn thì nó mở ra cái xu hướng tăng giá của đô la index đô la index hoàn toàn có thể hướng đến vùng giá 104 vượt qua 104 sẽ hướng đến vùng giá 106 test MA200 trước mắt là như vậy nhiều khả năng nó sẽ hướng đến 106 thôi Đấy. với chỉ báo nến chúng ta cũng nhìn thấy là đồ thị tuần của đô la index nó đã ra một cây nến đảo chiều. Tuy cây nến này không quá đẹp bởi vì thân nến khá dài, dài gần bằng chân nến, nhưng cây nến này nó lại tăng giá áp đảo hai cây doji trước đó. Nó thể hiện rõ cái xu hướng là tăng giá mạnh mẽ của đô la index. Do vậy, nhiều khả năng tuần tới đô la index tiếp tục tăng giá, trước mắt là hướng đến vùng giá 104. Như vậy, cậu vàng sẽ gặp nguy và các tài sản phi USD sẽ tiếp tục bị chốt lời. Đối với cậu vàng. Cậu vàng thì với hai phiên tăng giá đã tạo ra cái mô hình hai đỉnh và tạo ra phân kỳ đảo chiều tại mô hình hai đỉnh này. Mà ACD cũng đã cắt đường tín hiệu đi xuống. Mọi chỉ báo đều cho thấy là xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của cậu vàng. Khi khu vực 1879 đã bị phá vỡ thì cậu vàng sẽ hướng đến khu vực 1830 là Fibo 382 và khi phá qua khu vực này thì nhiều khả năng cậu vàng sẽ hướng đến đường MA200 cũng như Fibo 50 nằm ở 17 7x 178x. Đây khả năng mới là điểm dừng cuối cùng, tuy nhiên có thể nó không đến trong tuần tới mà nó sẽ phải mất thêm thời gian. Cái việc cậu vàng giảm giá này thì nó đã được chỉ báo trước. Ngay từ trước đó thì tôi cũng nói với rất nhiều học viên của tôi là cái việc thị trường đá đây cái việc vùng đỉnh thì thị trường luôn có xu hướng là trì hoãn đấy vùng đáy thì là trì hoãn không chịu tăng vùng đỉnh thì trì hoãn không chịu giảm à, khi mà tại vùng giá 1620 chúng ta biết đấy cậu vàng chúng ta tiết đi tiết lại 3 lần sau đó mới tăng thì nó mới có một cầu tăng mạnh mẽ như bây giờ 340 điểm bây giờ cũng thế đến đây nó đã trì hoãn ở cái vùng giá 193x 195x rất là lâu thì rõ ràng các tín hiệu kỹ thuật đã chi báo đảo chiều rồi thì chắc chắn nó sẽ đảo chiều và nó sẽ phải hướng đến cái vùng giá là quanh 1800 MA 200 cái đề đó là rất bình thường đây chúng ta có thể nhìn thấy cũng như trong một cái chen lớn nếu chúng ta bỏ qua cái điểm phá dâu giả này thì hoàn toàn nó rất là phù hợp là nó có thể test về đường cạnh giữa của chen trước khi quyết định tiếp tục xu hướng tăng hay không điều này thì nó đâu đó nó đều mọi chỉ báo đều hướng về cái mốc là dưới 1008 thì chả có lý do gì mà lại mua ở khu vực này cả. Giới đầu tư khi lướt sóng ngắn thì bị cái tín hiệu giả này lừa rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta tinh một chút chúng ta nhìn thì trên chát tuần mỗi khi cậu vàng mà tiến vào vùng quá mua lần gần nhất tiến vào vùng quá mua nó đã cách đây một năm rồi từ đợt đầu năm 2022 thì sau đó chúng ta nhìn đấy từ đợt trên 2000 nó giảm một mạch về 16320 cơ mà nên lần này chả có lý do gì mua ở khu vực này cả nhưng khá nhiều nhà đầu tư vẫn bị lừa cái này nó thật sự là đáng tiếc khi các bạn ờ, học các bạn đọc tài liệu thì các bạn phải hiểu rất là kỹ nhé các bạn ờ, tránh để bị lừa bởi những cái tín hiệu giả kỹ thuật thì nó không sai nếu sai thì có lẽ là do bạn chưa hiểu đúng hiểu đủ về kỹ thuật thôi cái này nó không chỉ trên thị trường tài chính forex của chúng ta đâu kể cả trên lĩnh vực cổ phiếu như đợt uh, Tesla này Tesla Facebook này ở đấy này khi dạy tôi cũng nói với học viên là chúng ta mua rất là rõ ràng và kết quả thì rất là thành công khi đợt Facebook ở giá dưới 90 này tám mấy 90 tôi cũng nói là vùng này này khối lượng đột biến mọi chỉ số nó đều chỉ giáo ra vùng đáy và mua thì sau đó bạn biết đấy từ 90 hiện nay nó còn tăng lên 190 tức là tăng trăm gần trăm hai mươi phần trăm rất là khủng khiếp hay đơn giản như Tesla khi Tesla ở vùng giá quanh 100 nó cũng chỉ báo những cái chỉ báo nó rất là rõ cho những cái tín hiệu tăng giá khá là rõ kể cả đảo chiều phân kỳ dương volume đột biến nó ra hai vùng đáy rất là rõ khi đầu tư thì các bạn cần phải tìm hiểu nó rất là kỹ tuần qua cũng thế tôi nhớ là hai ngày ba ngày đầu tuần khi thị trường tăng giá bản thân các bạn học viên của tôi cũng rất là hoang mang đó thấy nó vượt đỉnh mà nhưng mà tôi vẫn chấn an mọi người là bình tĩnh bởi vì đây chỉ là vượt giả thôi giảm thì chắc chắn là nó giảm bởi vì các chỉ báo kỹ thuật nó đã chỉ báo ra giảm rồi không thể tránh được cái này nó là mặc định rồi vùng đỉnh thì thường nó trì hoãn ngay cả khi ngày uh, Tesla 400 đấy từ 400 nó giảm về 90 không phải vì cái gì cả ờ, những tin tức nó chỉ là những cái cớ để nhà tạo lập sau khi họ bán chốt lời rồi họ đẩy xuống thôi khi ở đỉnh thì thường nó trì hoãn rất là lâu thì lúc xuống đáy xuống rất là mạnh đấy chúng ta biết 400 mà các bạn còn canh mua còn 8 ờ, 90 còn canh bán thì chịu rồi đầu tư kiểu đấy thì thì chúng ta không thắng được cũng như vàng chúng ta cũng thế thôi cá nhân tôi nhớ rất nhiều nhà đầu tư cái lúc vàng ở 16 ba mấy 16 à, hai mấy 16 ba mấy đấy khá nhiều nhà đầu tư là vẫn canh bán lướt ngắn hạn Kiểu như vậy. Còn bây giờ đến lúc vàng lên đến 19 bốn mấy, 19 năm mấy vẫn còn canh mua. Với cái tư duy đầu tư kiểu đó thì thực sự thì <laughs> tôi thật có thánh cũng không trợ giúp các bạn được à, gia nhập nhóm chiến thắng được. Bởi vì vùng đáy của nó lúc đó nó cũng tạo ra cái phân kỳ dương nó khá là rõ. Bây giờ vùng đỉnh cũng thế thôi. đã ra phân kỳ dương khá là rõ. Vàng cần phải tìm đến cái điểm cân bằng dưới 1008. Trước đó rất nhiều video tôi vẫn nói rồi cái việc MA 200 khi mà nó có xu hướng đi ngang vàng luôn có xu hướng là con lắc sideways mà bây giờ MA 200 nó vẫn còn đang đi ngang và xuống dốc xuống thì rõ ràng nó sẽ hút đường giá về đây là việc bình thường xuống tuần tới của chúng ta tiếp tục canh bán xuống thôi không có gì lạ cả vấn đề là bán tại đâu thì chúng ta phải nhìn những khung nhỏ hơn nếu chúng ta nhìn trên khung H4 thì ờ, vàng kể từ khi tăng đây là lần đầu tiên vàng ờ, phá xuống rồi phá đóng cửa dưới MA 200 rồi Tuy nhiên nó đang đóng cửa khá là sát MA200 mà lần test đầu tiên thì hoàn toàn nó có thể phục hồi trở lại. Như vậy nếu nó tăng tăng luôn thì sao? Nó giảm luôn thì sao? Giảm luôn chúng ta đứng ngoài. Còn nếu nó phục hồi trở lại thì có lẽ chúng ta phải trở ra những khung nhỏ hơn để chúng ta tìm điểm bán thôi. Đây, chúng ta nhìn thấy có lẽ MA200 trên H1 sẽ chính là cái điểm tựa. Nó sẽ kéo dần xuống. Vàng trước mắt nếu phục hồi chúng ta nhìn thấy này cái khu vực 1900 đây sẽ là một khu vực mà các bạn có thể canh bán bởi vì cái cản 1900 này trước đó thì hai lần không phá qua nhưng bây giờ đã phá qua rồi nó từ hỗ trợ nó sẽ trở thành cản thôi cái vùng 1900 này thì nó cũng trùng với lại Fibo hồi 382 nó sẽ là một điểm bán khá là lý tưởng quanh 1900 cộng trừ nhé hai giá đây là điểm bán bán ở thời điểm này chúng ta với lệnh chết đinh thì chúng ta sẽ dừng lỗ là 0,5% tức là 9 giá. Chốt lời thì chúng ta chốt lời 3 lần, tức là khoảng 30 giá. Thì ít nhất là quay trở lại sáu mấy 70 này. Ngược lại nhé, nếu cái lệnh bán 1900 này của chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta có lẽ sẽ phải hướng đến cái khu vực ở ờ, hỗ trợ tiếp theo phía trên là vùng 15 17 đây. Nếu bán tại khu vực này chúng ta phải dừng lỗ qua M Fibo 618 qua 23 như vậy chúng ta hoàn toàn canh bán 15 17 dừng lỗ 10 giá, chốt lời 50 giá cho tôi. Tuần tới chúng ta chỉ một chiều canh bán, không có mua giết gì hết nhé. Toàn bộ cái chen line tăng giá của vàng chúng ta nhìn thấy là bị bẻ gãy rồi, đánh sập rồi. Do vậy giờ không có lý do gì để chúng ta canh mua nữa cả nhé. Đó. Chúng ta nhìn thấy nếu theo cái chen line hỗ trợ này cũng vậy thôi. Nó sẽ khá là phù hợp điểm bán của chúng ta là đâu đó nó rơi vào tầm 15 17 nếu nó phục hồi lên. Lúc đó các bạn lấy cái MA200 trên H1 cho tôi nhé. Các bạn dừng lỗ trên MA200 H1 là ok rồi nhé. Còn nếu nó không hồi xuống luôn thì sao? Xuống luôn thì có lẽ tôi nghĩ là vùng giá quanh 1830 sẽ chặn đứng được đà giảm. Bởi vì hiện nay thì cái trên biểu đồ ngắn H1 thì nó vào vùng quá mua khá là sâu. Tuy nhiên đối với biểu đồ H4 thì nó mới chớm vào vùng quá mua thôi, quá bán thôi. Do vậy, hoàn toàn có thể phục hồi luôn tại đây hoặc dí thêm một nhịp nữa rồi mới phục hồi. Nếu nó dí thêm một nhịp nữa về vùng 1830 thì đây chính lại là khu vực để chúng ta canh mua lên. Tôi, tại sao tôi nói là vàng sẽ xuống dưới 1800 mà chúng ta lại canh mua lên từ vùng 1830 bởi vì nó sẽ về dưới 1800 nhưng nó sẽ mất nhiều nhịp chứ không phải về luôn nhịp này. Do vậy, Chiến lược tuần tới thì chúng ta có hai điểm bán là 1900 và 95 97. Còn chúng ta có điểm mua là quanh 1828 1830 nhé. Tại đây chúng ta dừng lỗ 10 giá và chốt lời 30 giá cho tôi. Đó. Điểm bán thì chúng ta có hai điểm bán, chốt lời 30 50 giá nhé. Dừng lỗ cũng là 90 giá. Đó là chiến lược xuyên suốt cậu vàng tuần tới của chúng ta. Ưu tiên chính là ưu tiên canh trên bán xuống nhé. Mọi chỉ báo kỹ thuật nó đang chỉ báo ra cái vùng xuống khá là áp đảo cái thế xuống nó khá là áp đảo chúng ta có thể nhìn rất rõ cái thế xuống của nó thông qua hai cây nến cuối tuần rất là mạnh mẽ đặc biệt cây nến sát tuần thì nó cũng chỉ ra cái xu hướng là giảm rất là mạnh chúng ta biết cây nến uh, ờ, sát tuần này nó hoàn toàn áp đảo hai cây nến doji trước đó khi nó ra hai cây nến doji này tôi đã cảnh báo bạn là xu hướng đảo chiều sớm muộn sẽ xảy ra đấy và bây giờ nó đã được chứng minh điều đó là hoàn toàn chính xác đó là đối với cậu vàng đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tôi lại đang thấy nó hơi bất ngờ là khi các tài sản phi USD bị chốt lời nhưng chỉ số chứng khoán Mỹ là một trong những tài sản được đánh giá ở nhóm rủi ro, đặc biệt là chỉ số chứng khoán Mỹ và Bitcoin thì lại không hề suy giảm, chỉ có xu hướng là tích lũy đi ngang. Đấy. Do vậy, ờ, theo tôi tại thời điểm này thì nhiều khả năng chỉ số chứng khoán Mỹ đang hình thành cái khu vực là tái phân phối chứ không phải là tái tích lũy để liên tiếp. Bởi vì xét trong bối cảnh kinh tế thì chúng ta biết là với mặt bằng lãi suất cao thì lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm và định giá của cổ phiếu phải thấp hơn. Thứ hai là khi mặt bằng lãi suất cao thì nó sẽ bào mòn hết lợi nhuận doanh nghiệp. Do vậy, ờ, rất khó để thị trường chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục đi lên. Lần phân phối đầu tiên thì cũng kéo dài khá là lâu kéo dài trong suốt từ tháng 7 chính xác là từ tháng 10 năm 2021 này kéo dài cho đến ờ, tháng 2 năm 2022 kéo dài 4 tháng lần ờ, tái phân phối này tôi nghĩ nó sẽ ngắn hơn thôi nó sẽ không kéo dài như vậy nếu điểm bắt đầu vào phân phối của nó là từ ờ, giữa tháng 11 bây giờ là giữa tháng 1 giữa tháng 2 kéo dài hơn 2 tháng rồi. À đâu, lần trước tái phân phối của lần phân phối đầu tiên của nó kéo dài là một ờ, hơn một năm chứ các bạn ạ. Từ năm 2021 mà. Từ tháng 4 năm tháng 5 năm 2021 đến tận tháng 1 2022 mà kéo dài 6 7 tháng, lần này có lẽ nó sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên nó đang tạo ra một giai đoạn uh, tái phân phối này thì nó sẽ rất khó để giao dịch ngắn hạn cá nhân tôi đánh giá có lẽ đối với ờ, chiều chứng khoán Dow Jones thì chúng ta canh trên cao bán xuống thôi nhưng tạm thời thì chúng ta hạn chế giao dịch hạn chế bởi vì nó sẽ xuống nhưng nó chưa xuống ngay sau đợt tái phân phối này thì nó sẽ xuống xuống khá là mạnh luôn tôi nghĩ cái đấy 29.000 này cũng không không bảo vệ được tuy nhiên ờ, nó phân phối kéo dài bao lâu thì chúng ta chưa thể biết được cá nhân tôi đánh giá thì có lẽ là phải nó sẽ chỉ thật sự xuống mạnh à, khi báo cáo quý quý quý 4 thôi còn báo cáo à, báo cáo quý 1 thôi còn báo cáo quý 4 năm nay thì mặc dù lợi nhuận các doanh nghiệp nó suy giảm nhưng cái điều này đã được dự kiến trước do vậy nếu báo cáo à, tháng 4 thì như vậy nó xuống sớm thì cũng phải tháng 3 tức là nếu muốn xuống mạnh còn hiện nay nó sẽ đi một giai đoạn sideways từ giờ cho đến giữa tháng 3 thì chúng ta cũng hạn chế giao dịch Đối với chỉ số SP500 cũng vậy. Đối với chỉ số SP500 nhé. Thì ờ, chúng ta biết là các chỉ số chứng khoán Mỹ đợt này thì nó lại đang không đồng nhất. Lúc thì Dow Jones tăng, SP500 và Nasdaq giảm. Lúc thì SP500 và Nasdaq tăng nhưng Dow Jones thì đi ngang. Khi mà các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng thuận cùng xuống hoặc cùng lên thì nó sẽ là một xu hướng mạnh. Còn khi mà các chỉ số phân hóa thì điều này nó đang cho thấy là nhà tạo lập đang phân phối xoay vòng Đấy, nhóm nào rẻ thì sẽ kéo lên, nhóm nào cao thì sẽ bán chốt lời. Như vậy thì nó đang hình thành cái xu hướng là rằng co đi ngang thì chúng ta hạn chế giao dịch. SP500 cá nhân tôi đánh giá nó sẽ tiếp tục phục hồi thôi. À, nó đã chinh phục 1450 rồi. Nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 4.300. Nếu nó lên 4.300 thì các bạn mới canh bán nhé. Đó. Chúng ta hoàn toàn nếu lên 4.300 chúng ta bán 4.300 dừng lỗ 100 giá còn chốt lời 2 đến 300 giá. 300 giá là chốt lời 4.000 ngắn hạn là như thế còn nếu dài hạn thì tôi nghĩ là SP500 cái mốc 3 năm này cũng không bảo vệ được ấy. chứ đừng nói đến 4.000 nhưng mà chúng ta trước mắt là lướt ngắn đá vì nó đang sideways up sideways up nhẹ đối à, chỉ số Nasdaq 100 đối với chỉ số Nasdaq 100 thì tôi nghĩ là mô hình hai đáy của nó đã hình thành bây giờ nó sẽ tiếp tục phục hồi Đấy, để phục hồi hết mô hình hai đáy nó sẽ hướng đến là trên 13.000 có lẽ chúng ta đợi nó lên trên 12.000 rồi chúng ta tính có lẽ nó sẽ hướng đến vùng giá là 13.6 này nếu nó đến được khu vực này thì chúng ta bán 13 năm 13 6 này còn không thôi chúng ta cứ tạm thời ngồi ngoài xem đã nhé các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì đang cho xu hướng là tăng giá tuy nhiên thị trường thì cho xu hướng downtrend dài hạn tăng giá đang là cầu phục hồi thôi đối với BTC. Đối với tiền điện tử thì có lẽ test đến MA200 rồi. Cá nhân tôi đánh giá khu vực quanh 24.525 ờ, này thì trước mắt nó chưa vượt qua được đâu. Do vậy cái khu vực này có lẽ là là chúng ta tạm thời chốt và đứng ra ngoài chờ xuống tiếp theo nhé. Đối với dầu, dầu thì tuần qua xuống khá là mạnh. Ờ, sau khi đạt mức cao nhất 80 thì đã xuống đến tận đóng cửa rất là thấp ở vùng giá 73. Cá nhân tôi đánh giá thì cái vùng giá 82 năm này nó là đỉnh ngắn hạn của dầu rồi. Bây giờ dầu sẽ không đạt được cái khu vực này nữa. Tuần trước chúng ta canh khu vực này bán nhưng nó không lên tới. Có lẽ tuần này à, dầu thì nếu nó phục hồi lên chúng ta cũng canh bán. Còn đâu xu hướng chủ đạo là chúng ta chờ. Nếu nó xuống được vùng giá 64, 65 chúng ta mua lên thì đấy sẽ là một điểm mua khá là lý tưởng. Còn đối với điểm bán, nhìn trên chart daily chúng ta không nhìn thấy điểm bán đâu. Có lẽ chúng ta phải trở ra những khung giá ngắn hơn. Đối với dầu tôi nghĩ là MA200 trên H4 hiện nay sẽ trở thành kháng cự khá mạnh và nó ít có khả năng vượt qua. À, với cái chen thì chúng ta nhìn thấy dầu ngắn hạn đang đi trong một cái kênh giảm giá thôi. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh cái kênh giá này để chúng ta bán. Không vấn đề gì. Đây chúng ta nhìn thấy dầu đang đi trong một cái kênh nến giảm giá này như vậy điểm dừng lỗ của chúng ta hoàn toàn là trên 78 này là điểm dừng lỗ có lẽ chúng ta chọn 79 đi cho nó chắc ăn đúng không còn nếu mà phục hồi lên thì có lẽ cái điểm uh, quanh 77 Đấy. quanh 77 cộng trừ 0.5 giá chính là điểm bán dừng lỗ 79 chốt lời thì ngắn hạn chúng ta hướng đến 73 này xa hơn là 70 thế thôi dầu như vậy dầu tuần tới chúng ta có thể mua bán hai chiều nó đi theo chiều nào chúng ta mua bán chiều đó nhé. Bán quanh 77, dừng lô 2 giá chốt lời 5 đến 7 giá. Thứ hai là mua quanh 64 65, cũng dừng lô 2 giá 62, chốt lời thì là 73 75. Đó là chiến lược dầu. Đối với các cặp tiền tệ khác. Đối với các cặp tiền tệ khác nhé. Thứ nhất là cặp chủ chốt euro USD, cặp này thì đã hình thành xu hướng giảm giá rồi. Đó, Chúng ta nhìn hai cây nến cuối tuần cũng giảm khá là mạnh mà đặc biệt DXY cũng đã hình thành xu hướng tăng giá rồi, đô la tăng giá thì đương nhiên là những cặp này giảm thôi, không có gì bất ngờ cả. Mà chúng ta biết cặp euro này thì tính ra phục hồi từ đáy thì cũng tăng giá là 15,6%. Cái này rất là phù hợp với cái phần phân tích định lượng. Trong phần phân tích định lượng tôi có dạy các học trò của mình thì cái ờ, những cái mức quanh 15% hay 20% sẽ những điểm đảo chiều xu hướng và bây giờ rõ ràng cặp euro nó sẽ hướng đến M200 thôi sẽ bị hút về 1.0300 hiện nay đang là 1.0790 nó sẽ tiếp tục giảm giá thôi cái xu hướng bán của chúng ta thì chúng ta bán thì bán rồi đúng không giờ tiếp tục canh để chốt lời thôi à, trước khi nó giảm về 1.0300 thì hoàn toàn trước mắt là nó sẽ hướng về 1.0700 này đến đây có thể có hồi kỹ thuật hoặc là vượt qua khu vực đấy thì nó xuống đến 1.0500 như vậy tuần tới chúng ta chỉ canh bán thôi muốn bán thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy trước mắt thì nó sẽ có hỗ trợ nhẹ 1.0750 có lẽ sẽ vượt qua về 1.0700 thôi tại đây mới có phục hồi nếu mà nó phục hồi trước thì chúng ta chờ đợi ở đâu đây MA200 trên ờ, chart H1 chính là điểm bán cho chúng ta còn chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh phục hồi này 1.0940 như vậy tuần tới đối với ờ, euro chúng ta canh bán nhé. Quanh 1.0900 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ thì 70 pip. 1.0970. Chốt lời các bạn, chốt lời 200 lên 300 pip cho tôi. Thế thôi. Xuống tuần tới các tài sản phi USD canh bán hết. Đối với đồng bảng. Đồng bảng thì là một đồng giao dịch quá thành công của chúng ta tuần trước khi chúng ta canh bán mô hình hai đỉnh. Tại sao đồng bảng canh bán mạnh? Bởi vì nó đạt mức phục hồi đúng cái phân tích định lượng của tôi là 20%. Nên chúng ta phải canh bán rất mạnh ở khu vực này. Nó cũng tạo ra cái mô hình hai đỉnh quá thích hợp để bán. 1.2430, 2420 rất là phù hợp. Thực tế thì đồng bảng đã giảm được gần 400 pip rồi. Tất cả lệnh bán thì đã chốt lời hết rồi. Vì chúng ta thường chỉ chốt lời 300 pip đối với chiến lược trong tuần. Như vậy tuần tới đối với đồng bảng thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục canh bán nếu nó phục hồi lên thôi. Đối với chart của đồng bảng, có lẽ là chúng ta canh bán nếu nó test lại quanh MA200 trên chart H4. Đây. 1.2200 nhé. 1.2200. Tức là so với giá hiện tại đồng bảng sẽ phục hồi lên 150 pip thì chúng ta bán. Còn nếu không phục hồi thì thôi. À, dừng lỗ có lẽ chúng ta phải dừng lỗ trên cái đỉnh sóng hồi. Đây. Đỉnh sóng hồi là 1.2263. Như vậy thì chúng ta phải dừng lỗ tầm 80 pip nhé. Bởi vì trên cái đỉnh này tầm 15 10 pip. À, chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip thôi. 1.2200 thì 1. À, 19 1900. Đây, chốt lời à, tại khu vực này, tại khu vực à, đáy sóng à, cái đường viền cổ đây. Đó, 900 đây. Cũng là quanh MA200 trên chart daily. Có lẽ như vậy phù hợp thôi nhỉ. Chốt lời 300 giá, dừng lỗ 80 pip chốt lời 300 pip chỉ một chiều cánh bán đồng bảng với đồng euro chúng ta không cánh mua nhé chỉ có duy nhất cậu vàng với dầu thì chúng ta mua cánh mua thôi còn các tài sản phi USD khác thì chúng ta chỉ cánh bán thôi đối với ờ, USD trên đồng yên Nhật đối với USD trên yên Nhật nhé ừ, USD trên yên Nhật thì rất nhiều tín hiệu chỉ báo đảo chiều mãi không đảo chiều cuối cùng cũng đảo chiều và với đợt đảo chiều này USD chi yên Nhật đã phá qua cái đóng cửa trên, cái kháng cự rất là quan trọng 31. Có lẽ USD chi yên Nhật ngắn hạn thì hướng về 134, xa hơn thì hướng về 137, 138. Có lẽ nó tiến đến 138 rồi nó mới quyết định. Như vậy đồng USD chi yên Nhật thì ờ, chúng ta canh mua thôi. Canh mua vấn đề là mua tại điểm nào? Bây giờ đóng cửa trên ờ, M200H4 rồi. Khó đấy. Mua là khó đấy điểm ờ, M200 trên H1 thì nó bứt bứt bứt phá thẳng này khả năng tuần tới nó bứt phá thẳng luôn có lẽ đồng này thì ờ, khó đồng này thì thực ra là khá khó bởi nó đang đóng cửa luôn đường viền cổ có lẽ đồng USD chi Nhật thì tôi sẽ cập nhật nếu có chiến lược trong tuần thôi chứ hiện nay thì ờ, H1 nó cũng đang vào vùng quá mua khá là sâu nó sẽ xảy ra điều chỉnh tại đây nhưng không biết là điều chỉnh nhiều hay ít rồi lại tăng tiếp cũng nên hoặc nó đi ngang một hồi để kéo cái lượng quá mua này xuống khó USD trên liên nhật thì khó tạm thời USD trên liên nhật tuần này chúng ta vẫn canh mua nhưng mà chưa có điểm mua nhé Đối với đồng Australia trên USD Đồng này thì chúng ta cũng chốt lời, chốt lời xong rồi, rực rỡ rồi. Điểm bán của chúng ta đây. Đấy, mô hình hai đỉnh này. Trước đó này, điểm bán chúng ta đây rồi. trước đó điểm chúng ta bán đây 0.7130 thì bán đúng đỉnh bây giờ nó đã giảm mà 200 pip rồi đến điểm chốt lời rồi bạn nào mà chưa chốt thì có thể chờ tiếp 100 pip nữa là 0.6820 thì vẫn chốt thôi còn bạn nào chốt lời rồi thì thôi đứng ngoài à, tuần tới nếu nó hồi lên thì làm nào hồi lên thì chúng ta tiếp tục canh bán xuống thôi đây các bạn mà chưa chốt thì canh về MA 200 chốt nhá 0.6800 còn các bạn chốt rồi thôi 200 hơn 200 pip rồi cũng không có gì tiếc nuối nữa nếu nó hồi lại thì chúng ta lấy M200 trên H, H1 để chúng ta căn thôi đây có lẽ là nó quay trở lại cái đường ờ, viền cổ đây cái điểm breakout trước đó đây 0.7050 thì chúng ta bán nhé thì chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip cho tôi nếu không quay lại thì thôi Tức là nếu trường hợp nó phục hồi trở lại thì 90 pip chúng ta bán. Dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip. Nếu không phục hồi trở lại xuống luôn thì chúng ta đứng ngoài xem. Đối với đồng NZD USD này cũng tương tự thôi. Bán thì chúng ta bán rồi. Đây chúng ta bán ở đây 0.6500. Bây giờ thì nó xuống đến 0.6320 rồi, cũng 200 pip rồi. Chốt lời thì chốt lời rồi. Nếu mà bạn nào chưa chốt lời chúng ta chờ tiếp 100 pip nữa. Đấy, 0.6 thì chúng ta cũng chốt lời tiếp thôi. 2 300 pip là chốt lời được rồi, ăn kèo rất là ngon rồi, không đánh đấm gì nữa. Nếu trường hợp nó phục hồi lên, hồi lên thì chúng ta bán thêm thôi. Có lẽ chúng ta đánh theo kèo ngày thứ hai thôi. Đây, đến cái điểm hỗ trợ ở dưới MA200 đây. 0.6460 nếu phục hồi lên chúng ta bán thì lúc chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh này không không không cần dừng lỗ trên đỉnh này đâu dừng lỗ 60 pip thôi và chốt là 200 pip còn nếu không thì thôi trong một tuần thành công rực rỡ thì cũng đủ cho chúng ta nghỉ khá nhiều ngày trong khi đó chúng ta vẫn còn những kèo tốt như vàng và dầu do vậy uh, euro đóng bảng nên cái đồng này chúng ta cũng không nhất thiết nếu nó đi đúng xu hướng phục hồi lên chúng ta bán không thì thôi chốt lời thì tuần qua chúng ta chốt lời hết các cặp tiền tệ của chúng ta rồi chúng ta không có cặp nào từ EU này GU này vàng này AU này NZD này gần như là đánh đâu chốt lời đó tuần qua thật sự là một tuần rất là thành công tuần tới thì có lẽ xu hướng nó sẽ hấp thụ tin của tuần qua và tiếp tục xem cái ờ, thái độ của các chủ tịch Fed thôi Do vậy cá nhân tôi đánh giá là tuần tới là chúng ta sẽ giao dịch theo cái xu hướng cũ. Phồi lên chúng ta bán không thì chúng ta tiếp tục ngồi chờ. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 à, năm 2022 này, 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.